thì uh, hello anh em thì uh, hôm nay cường chào anh em đã đến với cái kênh của bên uh, cường nha anh em thì hôm nay cường phát lộc giới thiệu tới anh em về cái sản phẩm tài xỉu bịp đó thì cái tài xỉu bịp thì có rất nhiều để thứ anh đi chơi thì hôm nay mình giới thiệu tới anh em đó là cái hộp tài xỉu 62 nha anh em đó hộp tài xỉu 62 này đó thì có nghĩa là khi anh em lắc thì anh em là giữ tài đúng không ạ giữ tài thì ờ, giữ cây kê nó sẽ là mặt 6 nha anh em anh em sẽ giữ mặt 6 và anh em sẽ về lại là cây 2 đó có nghĩa là khi anh em lắc thì anh em đã biết là trong trong cái cái cái chén của mình đó, hiện tại là nó đang là tài thì mình sẽ về là hai nhưng mà nó sẽ có những chén phản đó thì chơi cái gì cũng vậy bộ môn nào cũng có chén phản nha anh em chứ không phải là tất cả các các bộ môn mà không có phản nó nó sẽ có phản nhưng mà tỷ lệ anh em ăn sẽ là 80 phần trăm hoặc là 90 phần trăm tùy vào nó sẽ có những cái phần trăm may mắn nữa và cái 10 phần trăm là 10 phần trăm may mắn 10 phần trăm nữa là phần trăm uh, là kỹ năng của anh em chơi đó thì cái bộ này thì ờ, chỉ có bao cho anh em là thử uh, nước muối và đèn led trong và nổi còn nếu như thử qua 500 thì có tan nha anh em và bộ này đi kèm với dĩa nha anh em nó sẽ đi kèm với bộ dĩa đó bộ này nó sẽ một bộ của nó và cái dĩa nắp thì hoàn toàn sang chánh nắp nào cũng được đó thì nó đi với dĩa với hột nha anh em và thử 500 sẽ hít đó bộ này sẽ thử 500 là sẽ dính nha anh em nhưng mà anh em muốn biết cách để thử mà né tránh được cái chuyện thử 500 á thì anh em à, cứ gọi trực tiếp cho Cường đó 0898 54311 để được Cường tư vấn và Cường sẽ chỉ cho anh em cách mánh khóe để né tránh cái chuyện thử 500 đó còn à, sòng sới thì chơi anh em đã chơi thì sòng sới đã biết công chuyện thì thật sự là là là sòng là do mình tạo ra chơi đúng không ạ mình chơi được cái gì thì mình chơi chứ còn không có kiểu là à, không tan là chơi không được có tan vẫn có thể chơi được nhưng sòng là do mình tạo ra nha anh em đó thì hôm nay mình sẽ test cho anh em cái, cái hộp bộ gọi là hột 62 hột dĩa 62 đó gọi là hột dĩa 62 nha anh em và trên màn hình mọi người đây là bên cường có cung cấp những cái dòng máy phân mặt hộp tài xỉu đó gọi là máy phân mặt hột tài xỉu nha anh em đó máy phân mặt hột tài xỉu này là hot nhất bên mình giờ hiện tại chỉ còn là 6 máy đó mình nhập về một lô rất là nhiều nhưng mà hiện tại bây giờ bên mình là hiện tại có 6 máy đó anh em anh em nhanh tay thì anh em gọi để ờ, sở hữu được cái bộ sản phẩm này cực kỳ hot bên cường luôn nha sản phẩm này cực kỳ tốt luôn không cần lồng hột không cần lồng nắp không cần lồng dĩa luôn nha anh em đó, nhưng mà hôm nay mình giới thiệu tới anh em đó là hột dĩa 62 đó hộp chỉ số 2 này là bao thử đèn bao thử nước muối không bao thử 500 đó nắp thì hoàn toàn sang chánh đó thì bây giờ mình sẽ test cho anh em vài cây đó sẽ xem thực hư nó như thế nào hiện tại bây giờ là mình à, sẽ cho nó là ba cây lục đúng không ạ à? ba lục là tài nha anh em ba lục tài ba lục tài bây giờ mình sẽ lắc nha mình sẽ lắc nắp nào cũng được miễn sao phải đi theo dĩa nha anh em đó bây giờ mình sẽ mở ra cho anh em xem nha đó hiện tại bây giờ là 663 đó nếu mình về chúng ta về nhị đưa nó về nhị thì nó vẫn là tài thì cây này nó gọi là chén phản đúng không anh em ạ à? gọi là chén phản đúng không thì bây giờ mình sẽ lật cái chén này đó, mình sẽ lật cái nút này thành là số 4 ờ, đi đúng không ạ 4 nút thì bây giờ nó là 13 nút 13 nút này mình đưa về 2 nó sẽ là 9 nút đúng không ạ mình sẽ đưa đưa nó về số 2 đúng không bây giờ hiện tại bây giờ là 13 nút đó mình sẽ đưa về hai đúng không ạ dở này đúng không có nghĩa là hột 62 là như vậy khi nó đang lên lục mình có thể đưa nó về 6 tiếp tục bây giờ cây này nếu người ta đặt đặt đặt đặt, đặt tài mình giờ mình dở quá xỉu là mình ăn này đúng không như chén này ví dụ giờ người ta đặt tài quá thì mình sẽ đưa nó về nhị còn nếu người ta đặt xỉu dở luôn chúng ta không cần phải làm bất cứ một thao tác nào hết đúng không ạ đó xỉu là mình dở mình ăn luôn con tay thì mình đưa vào nhị đưa vào nhị chén này vẫn phản đó vì nó bảo đúng không nếu mà chúng ta dở thì chúng ta ăn ờ, ăn hết đúng không ạ chén này thì mình bỏ luôn đúng không mình cứ đưa vào nhị thì nó là tài như chén này mình dở nè đó như chén này 346 đúng không ạ 346 thì mình làm cách nào để đưa nó về nhị đúng không mình sẽ đưa cái cái cái hộp này về nhị à, một thao tác nói chung là mình sẽ đưa nó về nhị ví dụ bây giờ người ta đặt tài nhiều quá đúng không ạ lúc nào trong trong cái trong cái chén này lúc nào nó sẽ có lục lúc nào nó có lục thì lục nó sẽ là 80 phần trăm nó nghiêng về tài rồi đúng không khi người ta đặt tài quá thì mình sẽ đưa về xỉu còn khi người ta đặt xỉu quá chúng ta dở chúng ta ăn luôn đúng không thì bây giờ làm cách nào lỡ như người ta đặt tài nè hiện tại người ta đặt tài quá nhiều đúng không thì chúng ta phải đưa về xỉu thôi đúng không chúng ta bây giờ khi chúng ta đưa về xỉu chúng ta phải từ từ đó chúng ta nhẹ nhàng một cách nhẹ nhàng thôi chúng ta đưa về xỉu đúng không đó hiện tại là vẫn là ba 32 324 đúng không lắc này dở này lúc nào nó cũng có cái lục đúng không anh em như chén này nếu chúng ta đưa về nhị chúng ta là là là xỉu rồi đúng không đặt tài thì chúng ta dở đặt xỉu thì chúng ta dở ăn đặt tài chúng ta về nhị đúng không đặt tài thì chúng ta về nhị thôi đó, rất nhẹ nhàng đây gọi là hộp dĩa 62 bộ này nó đi chung với dĩa lẫn hộp nha anh em đi chung dĩa với hộp dĩa hộp nó sẽ đi chung nắp là nắp sang chánh đó dĩ hụt đi chung đó như chán này thì bây giờ nó là tài đúng không 236 là tài thì bây giờ mình muốn cách nào để về nó về xỉu đó chúng ta đẩy nó bây giờ là dù như tơ sóc đưa nó về xỉu đúng không đưa nó về xỉu đúng không nè bây giờ bây giờ này chúng ta đưa về xỉu nè rất nhẹ nhàng đúng không anh em cực kỳ nhẹ nhàng luôn đó cực kỳ nhẹ nhàng luôn bây giờ dở nè nó lục nè đúng không ạ đưa về xỉu đúng không chúng ta đưa về xỉu thôi đó rất nhẹ nhàng đúng không rất nhẹ nhàng đó dở nè đúng không cái này đưa nhị về chữ tân văn là xỉu đúng không dở nè đúng không ạ đó mình sẽ lắc thêm vài cây cho anh em xem nha hiện tại đây là xỉu đúng không chúng ta đưa về đưa về xỉu nó vẫn là xỉu thôi đúng không rất nhẹ nhàng cho anh em nha đó như chén này chúng ta đưa về nó sẽ bị phản cường vẫn đưa nhị về được nhưng mà bị phản đó thì anh em xem video đó thấy hay thì nhớ để lại một like một đăng ký cho cường và anh em muốn biết cái, cái dĩa này chơi như thế nào thì anh em liên hệ số điện thoại 0898 543111 để được cường tư vấn và chỉ cho anh em cách chơi bộ hột lục nhị đó, lục nhị mới nhất bên cơ sở cường nha anh em đó nó sẽ là bao cho anh em thử đèn và bao cho anh em thử nước muối những cái sòng nào mà chỉ có soi đèn và chơi nước muối thì anh em có thể chơi bộ này đó còn những cái sòng nào mà thử 500 thì tốt nhất không nên chơi bộ này và có nhiều sản phẩm khác để cho thử 500 nha anh em thì ờ, cũng ờ, mong là anh em ờ, xem video này thì ủng hộ cho bên cơ sở cương và anh em liên hệ số điện thoại 0898 543 để được thường tư vấn kỹ cho anh em nha rồi xin chào anh em hẹn anh em gặp lại nha anh em